ta sẽ đến cái gì các anh chị là cái tư duy thứ chín là phương pháp và công cụ đúng chúng ta hãy comment xuống bên dưới là phương pháp và công cụ đúng đi các anh chị à để chúng ta thầm thấu luôn kiến thức này luôn chat xuống bên dưới đi à rồi kia sẽ kể câu chuyện cho anh chị nghe nha mời anh chị chúng ta uống nước nha có một anh chàng anh chị anh ta có được một cái tấm bản đồ là gì tấm bản đồ này là đi tìm kho báu và anh ta vô tình nhặt được cái tấm bản đồ này và anh ta đã tìm được ở à, trong một cái rừng núi sâu mà không có người qua lại và anh ta bắt đầu đào cái kho báu này lên tuy nhiên anh ta chỉ mang theo cái cây gậy bóng chày thôi vì anh ta là vận động viên bóng chày trong quá trình đi anh ta không chuẩn bị bất kỳ một cái điều gì và cái gậy bóng chày này anh chị biết đó không thể nào mà đào đất được chỉ khẩy khẩy đất ra thôi nó không có hiệu quả nếu như có một cái cuốc hay là một cây sẻng thì anh ta đào sẽ rất nhanh nhưng anh ta vẫn cố chấp dùng cái công cụ là cái cây gậy bóng chày để mà sao đào và anh ta đào hoài đào hoài đào cái lượng đất nó lên rất ít và trước khi mà anh ta thấy được cái rương kho báu thì anh ta đã ngục ngã kiệt sức và chết tại chỗ đây là điều mà Kim muốn nói với anh chị qua cái nguồn ngôn này là gì đôi khi chúng ta có phương đôi khi chúng ta có tư duy đúng đôi khi chúng ta có những cách thức giúp chúng ta thành công nhưng mà sao anh chị cái, cái phương pháp và cái công cụ của chúng ta là chúng ta dùng không đúng nó không ra kết quả rất nhiều người á muốn có một kết quả mới nhưng lúc nào cũng đi làm theo cái phương pháp và cách thức cũ thì đó là một trong cái điều ngớ ngất nhất những cái điều ngu ngốc nhất các anh chị có đồng ý không ạ muốn có kết quả mới nhưng mà làm sao làm theo một cái phương pháp cách thức cũ thì làm sao mà ra được kết quả mới được có phải không anh chị tuy là nói như vậy nhưng mà rất nhiều người ngoài kia đang bị dính vào cái vấn đề đó cái công việc này nó không thể nào cho tôi thu nhập 50 triệu một tháng không thể nào cho tôi được thu nhập trăm triệu một tháng thì tôi vẫn cứ bám chấp vào công việc này hy vọng tôi sẽ thăng lương thăng chức lên một cái chức vị cao hơn thì tôi sẽ đạt được điều đó nhưng thực sự ra các anh chị à, chúng ta đang nỗ lực sai cách và chúng ta không có phương pháp và công cụ thì chúng ta làm sao là rất là vất vả mà kết quả thì lại không cao Kiên sắp cả là tiếp cho anh chị một câu chuyện khác nha anh chị ha Ngày nay cái việc kinh doanh về thời trang đó anh chị nó đã có sự thay đổi rồi trước đây thì có rất nhiều người làm sao à họ kinh doanh ở những cái shop house ở những cửa hàng ở mặt tiền đường như là Lê Văn Sĩ là Nguyễn Trái đường Cách Mạng tháng 8 ở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó các anh chị hoặc là những người này đi buôn hàng ở đâu chợ An Đông nè hoặc là đi đâu đó là uh, chợ lớn chợ Phạm Văn Hai những cái chợ lớn thì họ đều là những cái tiểu thương kinh doanh trong một cái cửa hàng kiosk tại các cái chợ này và suốt mấy chục năm qua thì những người này kiếm được rất nhiều tiền vì họ là những cái tiểu thương họ làm ăn rất tốt vì chợ lúc nào cũng đông không có mờ thì chợ vẫn đông kiểu nó là như vậy họ làm ăn rất tốt nhưng mà mấy năm gần đây ở các anh chị thì sao ạ à? thì cái việc kinh doanh trên mạng xã hội Facebook, livestream, TikTok và sao ạ? Kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như là TikTok, um, xin lỗi các anh chị, sen đỏ Shopee, Tiki, Lazada đó là bốn công lớn của cái ngành gọi là thương mại điện tử và những giới trẻ ngày nay biết cách vận dụng những phương pháp và công cụ đó và rất thành công trong khi đó những cái lứa những cái người mà trước đây hai ba mươi năm trước họ chỉ biết bán hàng tại các shop thôi tại các kiosk thôi thì họ cứ nói rằng tại sao giờ này không thấy khách hàng không biết khách hàng đi vào đâu thực ra họ đang chuyển từ đi chợ lên trên mạng các anh chị ạ à. và những người này không biết cách và biết đi chăng nữa cũng không chịu thay đổi phương pháp và công cụ nên họ đã bị thất bại và đặc biệt là trong cái đại dịch Covid vừa rồi các anh chị ạ à, họ đã phải chạm mặt bằng đi rất nhiều bị tồn kho rất nhiều còn trong khi đó những người nào mà bán hàng trên online và trên mạng thì bán hàng một cách ầm ầm luôn các anh chị ạ à. có đúng không các anh chị do cái phương pháp và công cụ nó không đúng nên thành ra là sao chúng ta đi sai đường và không đạt được cái mục tiêu chúng ta đề ra chúng ta muốn đạt mục tiêu gì tự do về thời gian tự do về tài chính chúng ta muốn ra làm chủ hoặc chúng ta muốn có một cái chức vụ cao đi nhưng mà cái cách thức bây giờ chúng ta vẫn đem đeo bám theo một cái phương pháp cũ một công cụ không phù hợp thì làm sao để chúng ta có thể đạt được cái kết quả đó đây các anh chị có đồng ý với Kim về điều đó không ạ? Rồi, cảm ơn chị Phường, Nguyễn Thị Phường là đúng rồi ạ. À. Chị Hà Thị Nhiên là phương pháp đúng công cụ đúng ạ. À rồi kiên đang thấy là bắt đầu có rất là nhiều anh chị chúng ta đang là bắt đầu rời bỏ cuộc đua rồi trong khi làm sao ạ à, kiên đã nói với anh chị rồi thành công thì dễ dàng hơn thất bại chỉ đơn giản là kỷ luật thôi và hành động thôi món quà đó là ngày thứ nhất có không kiên đâu có lừa anh chị đâu là kiên đã trao tặng cho chị nhiên rồi nè ngày thứ hai kiên cũng đâu có phải là dàn cảnh hoặc là chi mồi đâu vẫn là có một người thứ hai là ai là chị nguyễn thị phượng nè là người thật việc thật là nhận được món quà rồi mà trong cái dung này của chúng ta có mười mấy người thôi xác suất thành công rất cao việc của chúng ta là nhắn tin comment thật nhiệt tình thôi là sẽ đạt được giống như chị Phường vậy đó, tôi phải đạt được cái giải này cho bằng được thế là chị ra sức chị hành động và cuối cùng chị đạt được cái điều đó nó đâu có gì đâu trong cuộc sống chúng ta cũng vậy đôi khi chúng ta cảm thấy nó khó nhưng mà đâu có khó đâu chẳng qua chúng ta làm sao ạ à? à giống như nãy kiên nói nghèo vì gì các anh chị có phải nghèo vì thiếu tiền đâu mà không lấy hướng dẫn cho anh chị nghèo vì gì các anh chị hãy comment xuống bên dưới dùng kia đi ạ à. những ai đó đang chấm chấm chấm đó hãy comment xuống bên dưới đi ạ à. để chúng ta thay đổi trạng thái nghèo vì gì các anh chị comment xuống đi ạ à. đúng rồi chị Nguyễn Thị Phượng nói đúng rồi ạ à. rồi cảm ơn chị chị Minh Nguyệt nè đúng rồi chị Minh Nguyệt cố gắng lên nha rồi các anh chị chúng ta hãy cố gắng đi nỗ lực comment để nhận được cuốn sách đi ạ à. nó rất là đơn giản thôi việc nhận sách dễ dàng mà ngồi không nhắn tin nhiệt tình là tự nhiên có sách thôi có gì đâu nghèo vì gì chấm chấm chấm comment xuống bên dưới cái cách mà chúng ta làm một việc là cách mà chúng ta làm mọi việc các anh chị à cách mà chúng ta làm một việc là cách mà chúng ta làm mọi việc đó chính là thói quen của chúng ta đó các anh chị à rồi cảm ơn chị Hiền Nguyễn nè cảm ơn chị Minh Nguyệt là hai người đã vô lại đường đua rồi chúng ta có ba nhóm đối tượng các anh chị nhớ không người tham gia ở à, người quan sát khán giả họ chỉ tham gia vô trong cái dung này và họ chỉ quan sát người khác thôi cái thứ hai là người già người thứ hai là người sao à người tham gia nhưng mà họ bọn cũng dưới chừng rồi người thứ ba là gì anh chị là những người chiến thắng họ luôn hành động để họ đạt được mục tiêu và ước mơ trong cuộc đời cái game cuốn sách kinh đưa ra bối cảnh giống như là một cuộc đua vậy các anh chị ạ à. rồi sau đây chúng ta sẽ chơi một cái mini game nha các anh chị chúng ta chơi game để thay đổi trạng thái và chơi game này là chúng ta phải mở sao mở màn hình lên và các anh chị chúng ta mở kem lên để cùng chơi cái chương trình này nha để quyết định xem là ai sẽ là người nhiệt tình thắng trong cuộc đua này nha các anh chị ha mở kem lên mở kem lên để chúng ta làm sao các anh chị chúng ta chơi trò này nha các anh chị ha mở kem lên rồi Kim sẽ tắt cái chia sẻ này và chúng ta mở kem lên nha rồi ok cảm ơn chị Nguyễn Thị Phượng nè rồi sau đây chúng ta sẽ chơi một cái game rồi mời các anh chị chúng ta mở game lên đi à Rồi chị Hiền mở game rồi cảm ơn chị Cái game này là gì các anh chị Kings Rồi cảm ơn chị Minh Nguyệt à tuyệt vời quá Cái game này là một tay chạm lên mũi một tay chạm lên tay Và chúng ta vỗ một cái chúng ta sẽ đổi tay Vỗ một cái chúng ta đổi tay Rồi các anh chị chúng ta cùng làm đi à Chơi cái game này chúng ta chỉ thể hiểu chúng ta chỉ có thể hiểu thông qua việc chúng ta hành động à, một một tay chúng ta đặt lên trên cái mũi chúng ta một tay đặt lên trên tay và hai tay này phải chéo nhau nha chứ nó không được như vậy đâu nha như vậy là sai ha các anh chị ha chúng ta mở camera lên để chúng ta chơi game này để chúng ta làm sao ở trải nghiệm ha để xem coi ai là nhiệt người nhiệt tình để đạt giải đây ạ à. rồi một tay lên mũi một tay lên tay và đập một cái chúng ta đổi tay đập một cái đổi tay rồi các anh chị chúng ta làm được không ạ à? rồi rất tốt nha chị hiền nha cảm ơn chị rồi chị minh nguyệt rồi chúng ta có cảm giác như chúng ta bị rối loạn tiền đình không các anh chị rối rối làm sao là sao mà tự nhiên nó cứ ra tùm lum tùm la chết chừng kẹt lên rồi bây giờ chúng ta sẽ làm thử một lần nha kinh đến từ 1 đến 8 nha rồi bắt đầu 1 2 3 chúng ta làm nha 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinh chắc với anh chị ai mà không không hành động người này sẽ không thể hiểu được cái game này nó vui như thế nào đâu chỉ chơi game này mới cảm thấy là hiểu và vui thôi ngay cả những anh chị chúng ta đang tắt game mà không mở màn hình đi thì cũng phải tham gia chơi cái game này cùng mọi người ha rồi chúng ta làm lại nha anh chị làm lại sẽ quen hơn chắc chắn là làm tốt hơn đúng không một hai ba làm nhanh hơn nữa bốn năm sáu bảy tám rồi có phải anh chị chúng ta làm sao bánh rối là nó biết tay nó chạy về đâu về đâu không anh chị có phải bị rối không rồi sau đây Kim sẽ chỉ cho anh chị một cái phương pháp à cảm ơn chị Nguyễn Thị Phượng là rối quá à đúng rồi nó rối do chúng ta không biết phương pháp thôi Kim sẽ chỉ anh chị phương pháp trong vòng 15 giây và anh chị sẽ biết cách làm nha các anh chị ha rồi một tay chúng ta đặt lên mũi một tay chúng ta lên đặt lên tay ha nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào cái mũi thôi ok không chị chúng ta chỉ tập trung vào cái mũi thôi chúng ta chỉ tập trung vào cái mũi thôi và đảo tay còn cái còn cái tay còn lại nó sẽ tự đi tìm cái chỗ đến của nó các anh chị hiểu không chỉ cần tập trung vào cái mũi thôi với cái tay đúng thôi đảo tay còn cái tay kia từng nó sẽ đi tìm đúng cái vị trí của nó bây giờ cái đổi tay nào kim đặt lên cái mũi trước <laughs> chị tú <laughs> đập vào cả vào mặt luôn hả ok <laughs> tuyệt vời nha chị tú tuyệt vời quá rồi chúng ta chỉ tập trung cái tay của chúng ta vào cái mũi thôi ha các anh chị đó là bí quyết của cái game này rồi tự nhiên là cái tay kia nó sẽ tìm đúng đích đến rồi chị hiền với chị minh nguyệt chúng ta ok không ạ hiểu được nguyên lý rồi đúng không chúng ta chỉ tập trung vào cái mũi thôi còn cái tay kia nó tự chạm đến rồi chúng ta làm lại ha một rồi chị phùng chúng ta cùng làm nha hai ba bốn năm 6 7 8 9 10 chị tập trung vô cái mũi thôi nha chị Minh Nguyệt đó đúng rồi rất là tốt rồi vậy là chúng ta đã biết cách để chơi cái trò này rồi đúng không chúng ta thử cho con chúng ta cùng chơi xem nó có vui không à các anh chị ha rồi chúng ta quay lại ha cái điều mà Kim muốn nói với anh chị là gì là phải có phương pháp và công cụ đúng thì chúng ta mới làm sao các anh chị chúng ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề của chúng ta chị Nguyễn Thị phường hiểu rồi Minh Nguyệt là tập trung nè chị Tú là đập hết cả vào mặt nè rồi chị, chị thằng xin là không mở kem rồi tuyệt vời các anh chị à. miễn sao chúng ta chơi chúng ta hiểu là chúng ta phải có biết cái gọi là cái mèo của nó cái phương pháp của nó cái công cụ của nó là gì thì chúng ta mới mới chơi được cái game này à các anh chị ha bao nhiêu trong số anh chị thấy rằng những kiến thức vừa rồi kim chia sẻ là rất là hay và có giá trị à chúng ta có thể áp dụng vào trong cuộc sống à nếu hay thì comment xuống bên dưới là hay và nếu như rất hay thì comment xuống bên dưới là rất hay đi ạ à. đó là những tư duy của những người thành công đó các anh chị ạ à.